boa, né? thêm một cái gọi là thị xã hoặc là xã hoặc huyện cái là trắng này nhà cửa là nó quẩn thỉu rác rưởi có lô nhôm ngay thế mà đi trên đồi núi các thứ đẹp Sơn đấy nó làm cao tốc sắp xong rồi để đi qua cả Bắc Giang ấy. đi thẳng cái đường lên ấy đi vâng. đi cái đường này cái đoạn từ Chi Lăng lên đến Lạng Sơn này nó làm xong rồi đi cái hay đi Vân Đồn mình đã đi ờ, hồi Cát Bà đúng không Nên hôm sau mọi người à, hỏi bố đi đâu bố bảo nó tôi không biết nhưng mà năm ngoái là ba bố con đi cắt bà được mọi người cũng lại đi cắt bà thế là bị tắt đường mấy tiếng đồng hồ <laughs> tất cả rủ nhau đi cắt bà thế là về kêu mình tại sao ừ. bảo trước mà năm cái tôi năm tôi đi có bị sao nhiều ờ, cái, cái các số liệu bọn đưa vào bên metropolis nó vẽ ra cái biểu đồ là Nam Định là dân số nó giảm dần ừ, Nam Định giảm bao nhiêu đấy trong các thành phố thì Nam Định là thành phố ở Hải Phòng Hà Nội Nam Định là thành phố cổ mình thấy thằng Nam Định nó không phát triển mấy vâng. thậm chí nó đi xuống bởi cái thành phố nó nó nó cái thời Pháp là bị coi như tiêu hết rồi vâng. cái nhà máy dệt là cái cuối cùng cũng bị đập nốt rồi phố là làm lại trên một cái nền tảng là không có tiền cho nên là nó rất nhếch nhác nhưng mà nó lại môi trường lại vẫn ổn vì nó không có nhà máy nhà móc nữa đã đâm lại sạch lại hít thở đây lại thấy tốt chứ cái chỗ nào mà đông dân là chỗ môi trường hỏng hết chỗ nào nhiều người là hỏng cứ con người là phải có xe máy là phải nước nôi là khoảng đồ nhựa đồ nhựa điện đo đủ thứ này lại hỏng môi trường thật xử lý bọn bọn kia nó môi trường nó tốt vì ít người không là văn hóa rồi là ý thức để tốt được xin mãi mới được vào làm vì họ từ các vùng quê làm ruộng chẳng có